hợp những thiên thanh hiền duyên khởi quang minh đại xưng tăng tinh Phật sự Phổ hưng chư chúng sanh giai phan Bồ Đề tâm viện lý chư vọng nghiệp viên thành vô thượng đạo.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 theo đại nguyện của các ngài quang giảng nơi pháp hội chứng minh và gia hộ cùng nước ngoài lực của đức phật bổn sư thịnh hết thảy chư chúng đà phát tâm bồ đề chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp mê thảy chúng quỳ thân vì lợi ích của mình khởi tâm hoan hỷ tinh tân hộ trì theo oai lực phật vân tập về nơi pháp hồi hôm nay theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con Hôm nay đệ tử chư tăng chúng con vâng theo sự chỉ dạy trên sư phụ cùng sự các cư của đại tăng thành tâm cung đối Phật đại dựng nén tâm hương cũng dường chi thành đảnh lệ xin được trì tụng phần một kinh dược sư Nguyện cầu chính pháp của Phật được tuyên dương, chúng sanh được nương tựa tam bảo. Giác ngộ Phật Pháp bỏ ác làm lành để được hương quả phúc an lạc. Và hồi hướng cho nạn dịch Covid-19 được sớm hoa dài chư tăng chúng con cũng nguyện tinh tấn tu hành để hồi hướng công đừng đến cho phạm giới chúng sanh đều được lợi lạc chúng con kinh thịnh tam bảo các đức hộ pháp chư thiên thiện thần chứng minh gia hộ cho chúng con tùng tri pháp bao được viên mạng công đức Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Nam Mô Thượng Gia Hộ Bồ Tát Ma Ta đừng nghe pháp vương nghe vô thường nghe ba cõi chẳng ai bằng nghe thầy dạy à, không trời người à, à, cha lành chúng bốn loài quý ái tròn mô niệm dứt sạch nghĩa ba kỳ xưng dương cùng ta na ta Phật nghe chúng sinh tính thường rộng lãng nghe đạo cả mà thông không thể Lê nam mô từng không biến pháp giới qua hiền vị lai thầm phương chư phật tổ tôn thiền thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trường vô thiên nhân sư phật thế tôn nhân thiên cung kinh nhất tâm kinh lễ chỉ ở tâm mà đảnh lễ phật à, thiên danh à, xưng à, ca tượng ờ, vương ở ờ, ờ, cõi quang thắng phương đông cùng chư trí nghiêm á quang á âm á từ á tại vương á diệu bao phương đông á cùng á chư phần á lễ phật kim tăng bảo quang nhiều hành thành tựu ở cõi viên man hương tích phương đông cùng chư phật ở không là lễ phật à, vô ưu tội à, chư vịnh ở khắp pháp giới chỉ tâm đàn na lê đông à, cùng à, chư của phật đã giữa cả xứ và chủ quán định chúng à, tôi chiếu ở cõi à, tình à, lưu ly à, phương đâu cùng chư 哟。 chỉ tâm ma đại lễ thanh chúng dạ phạm vâng. đi cho tu hóa căn đường đến thành quả nghiêm ở nghỉ dưới cây nhà cấm cùng với tám ngàn vị đại tỳ kheo ba vạn sáu ngàn vị đại bồ tát các hàng quân vương đại thân bà la môn các hàng cư sĩ thiên long ba bộ cùng nhân viên cả thay đại chúng nhiều vô lượng đồng quay quanh phân cung kinh thịnh ngài thuyết pháp lúc bấy giờ ông màn thù thân lợi pháp vương tự nhờ oai thân của phật tư chỗ ngồi đứng dậy vẽ nghi để bày vai bên hữu và gối bên mặt quỳ sang đứng khép nệm chắp tay về phía phật bạch rằng bạch đức thế tôn cuối mong ngài nói rõ những danh hiệu những bốn nguyện rộng lớn cùng những công đức thù thắng của chư phật để cho những người đang nghe và nghiêm chứng tiêu trừ và để cho hữu tình ở đời thường pháp rửa nhiều lời lang về sau đứng thế tôn khen ông mạng thù thân lời đồng tư rằng hay thay hay thay mạng thù thân lời người lấy lòng đại bi yêu cầu ta nói những danh bốn nguyện công đức của chư Phật là vì muốn cho chúng hữu tình coi bi nghiệp chương ràng buộc lời yên áng vui trong đời thương pháp về sau này người nên lắng nghe và suy nghĩ kia ta sẽ vì ông bà nói ông mang thù thân lời bạch rằng giả dạ mong thế tôn nói chúng con xin nghe phật bảo ông mang thù thân lời ở phương đông cách đây hơn mười hàng xa à. dạ coi vẫn có một thế giới tên là tên liễu lý đứng giao chủ coi ấy hiệu là dược sư lưu lý quang như lại ứng chánh đẳng giác minh ảnh viên mãn tiền thể thế gian giải vô thường trí điều ngự trường phu thiên nhân sư phật bạc gia pháp nguyện thứ hai ta nguyện đời sau yêu ta thì trở lại đường thanh tịnh khỏi ra vào đường ác quyền thứ sáu ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo bồ đề nếu có chung hữu tình nào tấn định ngàn á các căn không đủ sâu xa khờ cao tại địa mang đối nói năng hồng liêu tay chân từng quyền lãng hối điên cuồng chiều tấn ca những bên khổ ấy mà khi đã nghe danh hiệu ta thì liền đường thân hình đoan chính tâm tính khôn ngoan các căn đầy đủ không còn những bệnh khổ ấy nhiều nỗi nghèo hèn cốn khổ mà nếu danh hiệu ta đã nghe lòn vào tay một lần thì tất cả bệnh hoàn khổ não đều tiêu trừ thân tâm nán lạc gia quyền xung vầy của cài sung túng cho đến chân đường đạo quá vô thường bồ đề nguyện thứ tám ta nguyện đời sau khi lão bồ đề nếu có nhân phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái làm cho buồn giàu mừng thương sinh tâm nhàm chán muốn bỏ thân này mà nếu nghe danh yêu ta rồi thì tất cả đều được chuyển thân gái thành thân trai chính ta nguyện đời sau khi chứng được đạo bồ đề thì khiến cho chúng hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp đường giải thoát tất cả sự ràng buồn của ngoại đạo nếu có những kẻ xa kiến ta nhiêm dân họ trở về với chân kiến và dân dân họ tu tập theo các ngành bồ tát đường mau chứng đạo chính đăng bồ đề nguyện thứ mười ta nguyện đời sau khi chân nhung nhã thân tâm chịu những nỗi gỗ buồn rau bưng rưng nếu nghe đến danh hiệu ta thì nhờ dân ngoài thân vương đừng của ta đều được giải thoát tất cả những nỗi ưu khổ ấy nguyện thứ mười một ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo bồ đề nếu có chung lưu tình sự đói khát hoành hành đến đôi vì tao miếng ăn với tao càng nghiêm dễ mà nếu nghe danh hiệu ta rồi tuyên niệm tỏ trì thì trước hết ta dùng các món ăn uống ngon là bạn bố cho thân họ được no đủ và sau ta mới đem nhiệm màu kiến lâm cho họ cái cảnh giới an lạc hoàn toàn quyền thứ mười ấy ta quyền đời sau khi chứng đường đạo vô đề nếu có chung hữu tình nào nghèo đến nỗi không có áo che thân bị muối mộng càng đốt nóng lạnh dài dầu ngày đêm cùng những điều ca mua tùy tâm muốn thường tấn món nào cùng đương thoa mạng cả này mạng thù thắng lời đó là mười hai lời nguyện nhiệm màu của đức giờ sư lưu ly quang như lai ứng chính đảng chính giả quán dường sư lưu lý quang như lai kia khi còn tu hành đạo bồ tát phát những lời nguyện động lớn và những công đức trang nghiêm mở coi ngài dầu ta nổi mạng một kia may hơn thấy rằng coi Phật kia một bề thanh tịnh không có đàn bà cũng không có đường dữ và cả đến tiếng cô cũng không ở coi ấy đứng toàn bằng chân lưu ly đường đi có dây bằng vàng trắng làm ranh giới con thành quanh cung điện mãi yên cửa sổ cho đến các lớm lưới bao phủ cung toàn bằng đứng trang nghiêm ở cõi tây phương cực lạc vậy cõi phật ngay có ai vì đại bồ tát là những quang biến thiếu và nguyện quang biến chiếu chính là ai bần thường tu trong vô lượng vô số bồ tát và lại là những bậc sấm bồ giữ làm phần hai vị này đều tâm của phần Dường Sư Lưu Ly Quang Như Lai màn Thù Thân Lợi Vì thế những kẻ thiện nam tín nữ nào có lòng tin vững chẳng thì nên quyền sanh về thế giới của Ngài lúc những người nào tỏ ca. văn à, nên không hiểu được nghĩa lý sâu xa trong kinh Phật nói hoặc có kẻ tùy đã văn mà có tội tăng thường mà ngay che lầm tâm tình có chấm cho mình là vai người khác là quay che bài chân pháp khen đàm với ma những kẻ ngu si ấy từ mình đã làm theo tà kiến biểu chúng hữu tình cũng bị xa vào hố nguy hiểm nhưng chúng hữu tình ấy bị trôi lăn trong các đường địa ngục ngã quỷ xuống sân không khi nào cũng nhưng nếu nghe được danh hiệu của đức dường sự lưu lý quang như lai thì họ liền bỏ những ảnh dự tu thế bị đọa vào trong hang tu thì cũng nhờ oai lực bốn quyền của đức dường sẽ khiến cho họ khi tạm nghe được danh hiệu ngài liền từ nơi hang tu mạng chúng trợ sinh vào cõi người đường tình tấn tu hành trong sự hiểu biết chân chánh khéo điều hòa tâm ý bỏ thùng xuân ra tội trì và tu hồng theo giáo pháp của Như Lai đã không hủy phạm lại thêm chân kiến đa văn hiểu rõ nghĩa lý sâu xa lìa đường thoại tăng thường mang không chế bai chân phạm không bề bàn với ma dần dần tu hành theo hành Bồ Tát trong đường viên mang lại nữa màn thù thân tình có tính tham lam tịnh đố hay cái mình che người thì sẽ bị đọa địa ngục ngạ quỷ xuống sinh phải chịu nhiều sự đau đớn khổ sở trải qua không biết mấy nghìn năm mới hết khi đã mang sự đau khổ kia liền từ nơi đó mà lại coi người phải làm thân trâu ngựa lừa lạc đà thương bi người anh à đánh đầm và bị đôi gót dậy vò lại phải đi đường xa chớ nặng cưng nhọc muôn phần còn như mây được làm thân người thì lại bị sinh vào hang hà tiếng phải làm tội thơ bị họ sai sự không khi nào được chúng thông tà tự do nếu những nhân vật ấy đời trước khi còn trong nhân đạo đã từng nghe danh hiệu của đương giờ xưa lưu ly quang như lai thì rõ cái nhân lành ấy ngày nay nhớ lại chỉ tâm quý ngài nhớ từng lần của ngài giá bị mà toán gọi đại sư cô nào càng căn tông lời trí tuệ sáng xuống lại thêm đã băng hằng cầu thăng pháp tường gặp bàn lành đời đời sinh hành lưới ma đâm nan võ vô minh tan cản sống phiền não mà được giải thoát khỏi nan sinh lao bệnh tử và những nỗi khổ đau lai đưa thu tu lời nêu chúng hưởng tình có tình đưa sự ước ngang trại chia lìa tranh đau kiền cao lẫn nhau làm náo loạn cho mình và người đem thân cầu ý tạo thêm mãi những ác nghiệp xoay qua tôi dừng ờ, cây ma để hại người hoang hại những ờ, chúng sinh lấy nguyên thiên cũng tế quỷ giờ xóa và quỷ la giang để cây quỷ hại người hoang biến tên họ và làm mình tường của người cừu hoang rồi dùng phép chú thuận đô đau hoặc dùng chú pháp hại mà người nếu chúng lưu tình bị những tai lan đấy mà nghe danh hiệu của đức dừa sự lưu ly quang như lai thì các thứ tà kia không thể hại được tất cả những kẻ ác tâm kia đều trở lại khởi lòng từ làm việc lợi ích an vui cho kẻ các hiệp dần hai bên hòa hảo với nhau và đôi với vân đó dùng của ai thì người ấy tự vui mừng mức đủ không xâm lấn của nhau mà lại còn giúp đỡ lẫn nhau nữa lại nữa mà tu tân lời nếu trong hàng từ chúng thì khéo thì khéo ni cần sự nam cần sự nữ và những rồi đem căn lành này quyền dân về cho bậc vô lượng thọ ở thế giới cần làm tây phương được nghe chính pháp nhưng nếu chưa quyết định mà nghe được chánh hiểu được dược sự lưu ly quan như lai Trương Vương Bồ Tát Dường Tượng Bồ Tát Di Lặng Bồ Tát Từ trên không trung đi đến đưa đường chỉ lối cho thì liền đường vạn sinh trong những hoa bao đồ trên cõi trời nhưng nhờ cái căn lành sân có ấy chưa hết thì không còn xin lại những đường ác nữa khi tuổi thọ ở cõi trời đã mạng xin lại trong cõi người thì hoặc làm đến bậc luận vương thống nhiêm cả bốn châu thiên hạ oai đương tưởng tại giáo hóa cho vô lượng trăm nghìn hữu tình theo con đường thầm thiện và xin vào dòng sán để lời ba la môn ngay cư sĩ đại gia của tiền dữ dực có đung tràng đầy tướng màu đoan trang quyến thuộc xung vầy lại đường tông minh trí tuệ dũng bánh ngoài gồm như người đại lương si họ trì danh yêu ấy thì đời sau sẽ không làm thân cái đường này mạng thù thân lời đức dược sư lưu lý quang như lai kia khi đã chứng được đạo bồ đề do xưng bổn nguyện mà ngài quan san biên trung lưu tình gầm phải các thứ bệnh khổ như da vàng gây ôm cảm nhiệm tương an hoặc chung phải những tử em đối độ đồng hoàng tử oanh thơ hoàng bì chết non muôn nhân chân bệnh đau khổ ấy đường tiêu trê và lòng mong cầu của chúng hữu tình đưa mãn nguyện ngài liền nhập định kêu là định diệt trừ tất cả khổ não chúng sanh Ngài nhập định từ trong dùng kê phóng ra luồng ánh sáng lớn trong luồng ánh sáng ấy nói chú đại đà la ni nam mô bàng già vàng đê bê san xa lô lô tính liễu ly bang làng bà hằng ra già già đa đa yên đa gia phần du lòng soi hoa sen tây trung đầy tâm ngang quả vốn nam thiên đường tổ tế dài kẹn tiêu tái thêm tuổi thọ vững vang bán men được ý giới năng đường tỏ trương a nam mô tiểu tai diện tỏ dường sư phật nam mô thiệu tái diên thọ dường sư phật nam mô thiệu tái diên thọ dường sư phật nam mô thiệu tái diên thọ dường sư phật nam mô thiệu tái diên thọ dường sư phật nam mô thiệu tái diên thọ dường sư phật nam mô thiệu tái diên thọ dường sư Phật Nam Mô Tiểu Thái Diên Thọ dương Sư Phật Nam Mô Tiểu Thái Diên Thọ dương Sư Phật Nam Mô Tiểu Thái Diên Thọ dương Sư Phật Nam Mô Tiểu Thái Diên Thọ dương Sư Phật Nam Mô nhân Quảng Biên Chiếu Bồ Tát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 Bồ Tát Đề tệ chúng con tùy thuận tu tập mười nguyện lớn của Đức Phổ Hiền Bồ thuyên Nam mô tiểu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Lý Quang Vương Phật Nam mô Thập Phương Pháp Giới Thượng Trụ Tam Bảo Tán Đại Chứng Minh chúng con nguyện đem đã công đức tu tập lục hòa câu đạo bồ đề của tăng ni phật tự chùa ba vàng cùng công đức lễ phật tụng kính ngày hôm nay cầu thỉnh sư phụ của chúng con tứ đại điều hòa trụ thế xa ba dài lâu đời đời càng kiếp vi lai thì hiện mang ánh sáng trí tuệ ban nhà của càng đức như lai phổ độ quần sinh khiến cho muôn loài đều thấm nhuận lời đức phật dạy tin sâu những quả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 các chúng sanh trong nàng nghiệp này được quay về nương tự tam bảo tu theo chính pháp quyền cho tổ quân kháng ninh thái bình thịnh vượng đến nước đẹp giàu dân tộc trung kiên tri đứng tròn đầy những tâm hòa lạc Nguyện đem công đức lành này hồi hướng cho chúng con cùng tất cả nhân dân vật tự tu tập theo chương trình này. Được tăng trưởng vũng lành các sư các tưởng hoang kiên ngoan kiến hóa dài bệnh căng thuyên giảm gia quyền an khang tâm bồ đề kiên cố tinh từng tu hành được bình an vượt qua dịch bệnh hồi hướng cho các hướng lên gia tiên tiền tổ vong linh hoang gia trại chùa vong linh có duyên với tăng ni phật từ chúng con cùng cả hướng lên anh hùng liệt sĩ chiến sĩ trần vong đồng bào tự năng được phan tâm giác tình lìa cho tôi tâm khởi niệm từ bi xa rời đường khổ tính sau tam bảo sinh về nơi cõi phật an vui hồi hướng cho chúng chư thiên chư thần hộ trì cho phật pháp cùng các chúng hộ trì cho các phật tử đang tu tập được tăng trưởng tăng phước tăng duyên có thêm oai lực tăng trường công đức bồ đề cầu vô thượng đạo phổ nguyện nghe phước ban công tên cả đức độ quần sanh Phật Pháp thịnh hưng tam đồ dân nghe sạch nam mô phật nghe bổn sư tịnh con phu con đinh có bao nhiêu con xin lấy đó hồi hướng về à, nguyện các pháp giới các chúng sanh à, thầy đều thế nhầm vô sinh nhận à, quyền thiếu ba chướng sanh phiền não nguyện được trí tuệ thần sáng ơi nguyện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 kinh ờ, tạng ờ,